Cô chào các em Tiết khoa học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài Các nguồn nhiệt diệt cần cho sự sống tuần 27 nhé Trước hết chúng ta đi vào hoạt động 1 Các nguồn nhiệt và vai trò của chúng Các bạn hãy quan sát các bức tranh dựa vào hiểu biết trong thực tế Các bạn hãy tìm những vật nào là nguồn tỏa nhiệt cho các vật xung quanh Và hãy nói về vai trò của từng nguồn nhiệt ấy nhé Nguồn nhiệt thiết nhất là mặt trời, giúp cho mọi sinh vật sưởi ấm, phơi khô thóc, lúa, ngô, quần áo, nước biển bốc hơi nhanh tạo thành muối. Nguồn nhiệt kế tiếp đó là ngọn lửa của bếp ga, củi giúp ta nấu chín thức ăn, đun sôi nước. Còn bằng là đang cắm điện giúp ta là khô, thẳng quần áo nhé các bạn. Như vậy các em hãy cho cô biết nguồn nhiệt là gì? Những vật có nhiệt độ cao dùng để tỏa nhiệt cho các vật xung quanh mà không bị lạnh đi được gọi là nguồn nhiệt nhé. Khi ga, củi cháy hết hoặc khi ta tắt bếp đi thì còn nguồn nhiệt không? Khi nến, ga, củi, than bị cháy hết, ngọn lửa sẽ tắt, không còn nguồn nhiệt nữa. Khi đó chúng ta không thể thắp sáng đun nấu nhé. Các bạn còn biết những nguồn nhiệt nào khác? các nguồn nhiệt khác và vai trò của chúng như bóng đèn đang tỏa sáng cho chúng ta làm việc sưởi ấm gà, lợn vào mùa đông. Lò sưởi điện làm cho không khí nóng lên vào mùa đông giúp con người sưởi ấm. Mỏ hàng điện dùng để hàn sắt, thép và các kim loại khác nhé. Khí bioga, khí sinh học là một loại khí đốt được tạo thành bởi cành cây, rơm rạ, phân được ủ kín trong bể thông qua quá trình lên men. Khí bioga là nguồn năng lượng mới dùng để đun nấu, thắp sáng, hiện nay đang được khuyến khích sử dụng rộng rãi. Ngoài việc dùng đun nấu, thắp sáng, nó còn góp phần bảo vệ môi trường nhé. Như vậy, trong cuộc sống hàng ngày, các nguồn nhiệt dùng để làm gì? Trong cuộc sống hàng ngày, các nguồn nhiệt dùng để đun, nấu, sấy khô, sưởi ấm nhé các bạn. Nhà các em đã sử dụng những nguồn nhiệt nào? Ánh sáng mặt trời, bằng là điện, bếp điện, bếp ga, bếp củi, máy xé tóc Đó là những nguồn nhiệt mà chúng ta thường sử dụng nhé Chúng ta bước sang hoạt động 2 Cách phòng tránh rủi ro nguy hiểm và tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt Các bạn hãy quan sát bức tranh 5, 6 và dự đoán điều gì sẽ xảy ra và cách phòng tránh nhé ở hình 5, nguy hiểm là bị bỏng do chơi đùa gần vật tỏa nhiệt, bằng là bếp than, bếp củi. Cách tránh là không nên chơi đùa gần vật tỏa nhiệt, bằng là bếp than, bếp điện đang sử dụng. Còn hình 6, nguy hiểm sẽ cháy quần áo vì sử dụng bằng là. Chúng ta phải tắt nguồn điện khi không sử dụng, không điều chỉnh bằng là quá mức độ cho phép nhé. Chúng ta còn có những nguy hiểm do các nguồn nhiệt khác gây ra, chẳng hạn như là bếp ga để lửa lớn sẽ gây cháy nổ, cháy son nồi. Chúng ta cần phải để lửa vừa, khóa ga khi nấu xong nhé. Còn nguồn điện, chúng ta sẽ bị điện giật, do đó chúng ta không sờ, cầm, nắm vào các ổ điện, nguồn điện. Còn mặt trời, khi chúng ta đi ngoài nắng sẽ rất dễ bị cảm nắng Do đó chúng ta cần đội mũ, đeo kính khi ra nắng, chơi chỗ râm mát để bảo vệ sức khỏe của mình nhé. Như vậy các em cho cô biết khi sử dụng các nguồn nhiệt trong cuộc sống hàng ngày ta phải lưu ý điều gì? Khi sử dụng các nguồn nhiệt cần phải đảm bảo an toàn để tránh rủi ro nguy hiểm nhé. Em và gia đình đã làm gì để tiết kiệm các nguồn nhiệt trong cuộc sống hàng ngày? Để tiết kiệm các nguồn nhiệt chúng ta cần Tắt bếp điện khi không dùng, không để lửa quá to khi đun bếp Đậy kín phít nước để giữ cho nước nóng lâu hơn Theo dõi khi đun nước, không để nước sôi cạn ấm Khi đun bằng than, củi cần để bếp được thoáng để không khí lùa vào làm cho lửa cháy dễ dàng hơn Không bật lò sưởi khi không cần thiết nhé theo các em tại sao phải thực hiện tiết kiệm nguồn nhiệt trong các nguồn nhiệt, chỉ có mặt trời là nguồn nhiệt vô tận, còn các nguồn nhiệt khác sẽ bị cạn kiệt, nên chúng ta phải biết sử dụng tiết kiệm các nguồn nhiệt các em ạ. Cần sử dụng tiết kiệm những nguồn nhiệt do con người tạo ra. Chúng ta chuyển sang hoạt động 3, sự ảnh hưởng của nhiệt đến mọi sinh vật. Các bạn hãy kể tên một số cây hoặc con vật có thể sống ở xứ lạnh hoặc xứ nóng mà bạn biết nhé cô giới thiệu với các bạn một số cây sống ở xứ nóng Cây xương rồng, cây hồng sa mạc, cây chà là, cây phi lao, lừa hoang châu Phi, cáo cát, chuột đất, lạc đà Một số cây sống ở xứ lạnh Cây bạch dương, rêu, cây hoa tulip, cây thông, gấu bắc cực, chim cánh cụt, con bò xả hương, con cừu chúng ta tìm hiểu xem nhu cầu về nhiệt độ của thực vật và động vật nhé. Chim cánh cụt và gấu bắc cực lớp lông và mỡ dày để giữ nhiệt độ. Còn cây xương rồng, lá biến thành gai để tránh thoát nhiệt đấy các em. Cái bướu của lạc đà để dự trữ nước, bàn chân rất nhỏ giúp cho việc di chuyển nhẹ nhàng và nhanh hơn. Còn cây đã rụng hết lá, điều này giúp cho cây tránh được sự mất nước vào mùa đông đấy. Như vậy chúng ta rút ra được kết luận Nhiệt độ có ảnh hưởng đến sự lớn lên, sinh sản và phân bố của động vật, thực vật Mỗi loài động vật, thực vật có nhu cầu về nhiệt độ thích hợp Nếu phải sống trong điều kiện nhiệt độ không thích hợp mà cơ thể không tự điều chỉnh được hoặc không có những biện pháp nhân tạo để khắc phục mọi sinh vật sẽ chết kể cả con người nhé các bạn hãy đọc lại phần ghi nhớ này chúng ta chuyển sang hoạt động 4 vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất các em cùng cô tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất không được mặt trời sưởi ấm nhé nếu trái đất không được mặt trời sưởi ấm, gió sẽ ngừng thổi, trái đất trở nên lạnh giá khi đó nước trên trái đất sẽ ngừng chảy và đóng băng, sẽ không có mưa, trái đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống. Các bạn hãy đọc lại phần kết luận này. Chúng ta chuyển sang hoạt động 5 Cách phòng chống nóng, chống rét cho người, hoạt động vật, thực vật Trước hết chúng ta đi vào cách chống nóng Ở người thì chúng ta bật quạt điện ở nơi thoáng mát thường xuyên tắm rửa, mặc quần áo mỏng. Chúng ta cần ăn nhiều rau, hoa quả, uống nhiều nước nhé. Còn ở động vật, chúng ta cho vật nuôi uống nhiều nước, dọn chuồng sạch sẽ, thoáng mát. Còn thực vật, chúng ta tưới nước vào buổi sáng sớm hay chiều tối, che giàn cho cây. Cách phòng chống rét Đối với người thì chúng ta phải sưởi ấm, ở nơi kín gió ăn nhiều chất bột đường mặc quần áo ấm luôn đi giày tất đội mũ len động vật thì chúng ta cho vật nuôi ăn nhiều chất bột đường chuồng rải kín gió dùng áo rách hoặc bao làm áo cho vật nuôi không thả vật nuôi ra đường đối với thực vật chúng ta phải ủ ấm gốc cây bằng rơm rạ mùn che chắn bạc các bạn hãy thực hiện hai bài tập bài tập số 1 viết chữ N vào ô vuông trước những việc nên làm và chữ K vào ô vuông trước những việc không nên làm để phòng tai nạn khi đun nấu ở nhà. Ô vuông thứ nhất, tắt bếp khi sử dụng xong. Ô vuông thứ hai, để bình xăng gần bếp. Ô vuông thứ ba, tranh thủ đi ra ngoài làm việc khác trong khi đang đun nấu. Ô trống thứ tư, để trẻ em chơi đùa gần bếp. Bài 2, em hãy nêu các cách chống nóng cho động vật và thực vật các bạn hãy thực hiện hai bài tập vào vở nhé. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Tạm biệt các em.